nó ra cái đầu 9 anh em ạ đầu 9 của chúng ta thì nó ra 3 ngày liền hôm nay nó về con 98 đây hôm qua thì nó về con 92 hôm trước thì nó về con 94 này khá là dị phải không ạ hôm nay thì mình cũng không nghĩ là nó về được con 98 đâu ờ, dù sao thì nó cũng đã ra được cái đường cầu đè lui của chúng ta anh em nhé lui từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 7 phải không ạ 3 ngày thì chúng ta đã ăn được trong cái bộ đề 34 này đó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 thiện chí thì chúng ta vào không thì thôi anh em nhé rồi ok thì anh em cũng để ý luôn đây cho mình này đường cầu đà của ngày thứ ba hàng tuần thứ ba ngày mùng 3 tháng 1 này anh em lấy cái giải ba này cho mình con số thứ hai và con số thứ ba hai con này thì chúng ta ghép vào với nhau thì chúng ta có bộ đề 02 ấy. đề lui tuần của ngày thứ ba này mình sẽ kết hợp chạm và bộ đề anh em nhé không hai không này không bảy không này năm hai năm này năm bảy năm thứ ba ngày mùng 3 tháng 1 này Ngày đầu tiên đề về 57 thì chúng ta đã ăn được chạm 7 này. Và ăn thẳng con 57 này trong bộ đề 02 anh em nhé. Tiếp tục khi ăn xong lại đợi thứ ba hàng tuần. Thứ 5 này, thứ 6 này, đề về 70 thì chúng ta ăn chạm 7 và con 70 tiếp anh em nhé. Thứ 7 97 này. Thứ 2 Thứ ba ngày mùng 10 tháng 1 của chúng ta thì có chạm 5 vào bộ đề 01 bộ đề 01 của chúng ta thì có 010 này 060 này 515 này 565 để chúng ta lui tuần ngày đầu không ăn này ngày thứ hai này đề về 52 thì chúng ta chạm 5 tiếp tục thứ sáu này thứ bảy này chủ nhật này thứ hai đề về 60 thì chúng ta đã ăn được con đề 60 này trong bộ đề 01 tiếp tục khiên xong lại đợi thứ ba hàng tuần thứ ba ngày 17 tháng 1 của chúng ta thì có chạm 7 và bộ đề 02 bộ đề 02 của chúng ta thì có 020 này 070 này 525 này 575 để chúng ta chơi lùi tuần thứ ba ngày 17 tháng 1 này ngày đầu không ăn này ngày thứ hai đề về 57 thì chúng ta ăn chạm 7 và ăn con đề 57 trong bộ đề 02 này tiếp tục khi xong lại đợi đến thứ ba hàng tuần thứ sáu này thứ bảy này đề về 71 ăn chạm 7 tiếp này thứ năm thứ sáu này thứ bảy chủ nhật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 ngày đầu không ăn này ngày thứ hai này ngày thứ ba này ngày thứ tư đề về 48 thì chúng ta chỉ ăn được con đề 48 này trong bộ đề 34 tiếp tục kia xong lại đợi thứ ba hàng tuần ngày chủ nhật thì chúng ta ăn được chạm 9 anh em nhé ăn chạm 9 thứ hai ăn chạm 9 tiếp này thứ ba đề về 98 thì chúng ta ăn chạm 9 và ăn con đề 98 trong bộ đề 34 anh em nhé thì tiếp tục cái tuần này của chúng ta thì chúng ta có chạm 7 và bộ đề 22 anh em nhé chạm 7 này bộ đề 22 bộ đề 22 của chúng ta thì có 22 này 77 này 272 này để chúng ta nuôi chúng ta chỉ có bốn số thôi anh em nhé anh em nào mà cẩn thận thì chúng ta lên kết hợp cả cái chạm này cho mình anh em nhé cái chạm tỷ lệ ăn rất chi là cao anh em cũng có thể là test lại cho mình anh em nhé đó thì cái đường cầu này cả chạm và cái bộ đề này thì nó cũng đang chạy rất chi là thông 5-6 tuần gì đấy anh em có thể lôi xuống test cho mình đây là cái đường cầu đề lôi tuần của ngày thứ ba về cái đường cầu lô khung thì anh em để ý luôn đây cho mình này lô khung thứ ba ngày mùng 3 tháng 1 này ở giải đặc biệt chúng ta có cặp lô khung 3 ngày đã chơi thứ tư thứ năm và thứ sáu cặp 252 mình sẽ đi test cho anh em này thứ ba chơi thứ tư thứ năm thứ sáu này ngày đầu tiên thì chúng ta cũng đã ăn được con 25 anh em nhé ăn được con 25 ngày thứ tư tiếp tục kiên xong lại đợi thứ ba hàng tuần thứ ba thì chúng ta có cặp 181 anh em nhé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 thứ ba ngày mùng 7 tháng 2 thì cái tuần này của chúng ta thì có cặp 18 và 81 anh em nhé 181 để chúng ta nuôi tuần thứ tư thứ năm thứ sáu anh em trùng cầu thì chúng ta vào tiền không trùng cầu thì thôi đây là cái đường cầu uh, à, lô khung 3 ngày của chúng ta Thì trên đây là cái bảng chốt số của chúng ta đề lôi tuần của ngày thứ ba và lô khung 3 ngày anh em nhé thì anh em nào mà trùng cầu với mình thì anh em vào tiền không trùng cầu thì thôi tất cả những con số thì mình chia sẻ cho anh em thì đều là dự đoán không có gì là chắc chắn 100% anh em nhé thì cá nhân của mình lúc nào cũng khuyên anh em là vào cái tỷ lệ nó chắc chắn hơn anh em nào mà kết cái chạm 7 này chúng ta vào cả cái chạm 7 và bốn con đề này cho mình anh em nhé tổng của nó thì chỉ có 20 số thôi nếu mà kết hợp cả cái chạm 7 này đó thì anh em để ý giúp mình và đâu em nào thích đánh ít số thì chúng ta vào cái bộ đề 22 này anh em nhé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 anh em nào mà ăn được con đề 98 thì để lại cho mình một bình luận lượt lượt like để ủng hộ kênh anh em nhé thì một lần nữa thì mình cũng chúc tất cả mọi người ở trên kênh trên Zalo chúng ta thật nhiều sức khỏe may mắn và thành công trong cuộc sống